bắn gì vậy? Giới thiệu cho các bạn tai nghe wireless dùng để livestream của hãng ISK WH10. con tai nghe này được phủ một lớp mũ cao cấp tai nghe được thiết kế theo khuôn mẫu nhất tay độ bám tay rất là chắc chắn phù hợp với di chuyển mình có thể vận động à, và có thể là phù hợp trong quá trình mình live stream và không lo về cự ly hoặc là dây cộ vướng víu nữa trong này đầu tiên một cái receiver tiếp theo thì mình sẽ có một bộ tai nghe như thế này là một cái receiver mình sẽ cắm vào lỗ tai nghe sau đó là mình trên này có nút nguồn mình on nó lên và cái mic này mình nó cũng có một cái nút nguồn thì mình cũng on nó lên luôn như thế này là mình đã sử dụng được rồi mình mới vừa cắm cái ờ, receiver vào sau cạc và mình đang test qua cái mic wireless luôn thì à, để xem được cái à, độ xa cự ly của nó khi mà hát thì nó có trễ hay không qua cái tai nghe wireless như thế này thì à, cái có thể đi xa cũng tầm 5 đến 6 mét rất là thoải mái và cái chất âm thì nó cũng ờ, khá là tương đối thì so với tai nghe kiểm âm hoặc là tai nghe cắm dây trực tiếp vào thì nó sẽ không bằng nếu như mà những ai mà thích cái ờ, tiện lợi không dây vướng víu thì có thể là sử dụng với cái tai nghe này còn khi mà sử dụng với sau kẹt thu âm và hát phần mềm thì tăng bút sai lên thì đầu hầu như là độ trễ bằng không hát rất là thoải mái ha nếu các bạn muốn sở hữu một tai nghe wireless như thế này thì hãy nhấp vào link bên dưới để ủng hộ Bell Studio